và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này đây đây là cái bộ bầu cua mà em đã làm miếng dán cảm ứng báo dung vào mặt cua và một lát nữa khi mà cứ cua lên thì máy nó sẽ báo còn không có thì máy nó sẽ không báo còn đây đây là cái miếng dán cảm ứng các anh nhìn này rất nhỏ luôn đó cái miếng dán này thì bọn em đã dán vào mặt cua rồi còn đây là em cho các bác xem xem cái miếng dán này nó sẽ nhỏ như nào với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này các có thể chơi hột mình cũng được hột của người ta cũng được còn đây đây là cái máy báo dung máy báo dung thì nó sẽ có hai loại này một loại máy đôi và một loại máy đơn đây máy đơn này sẽ vừa vừa dung luôn cho vừa già vừa dung còn máy này nó sẽ vừa già và cái cục dung thì các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được với cái bộ ở ờ, cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này em đã làm cái máy vào bên trong cái nón này đây các bác nhìn này nó rất đẹp khi đi chơi các bác chỉ cần đội cái nón này lên trên đầu thôi là coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi và như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ đồ chơi này hoàn toàn không tang tích vậy nên bao cho các bác là ăn thua xé hột cũng không có gì nhé các bác nhá sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả với bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung bầu cua không tang cái nón này thì em à, xin phép được đội lên trên đầu bởi vì là cái máy dung đã làm vào bên trong này rồi nên là nếu như không đội lên đầu thì sẽ không cảm nhận được nhịp dung máy dung này các bác này dung chắc chắn ở trong này sẽ có cua em đánh cua nha các bác nhá đó có cua máy lại rung tiếp này trong này chắc chắn lại có cua tiếp này đó có cua luôn máy không rung không rung là ở bên trong này là không có cua này ở cái chén này các bác ưng mặt nào thì các bác đánh mặt đó còn nếu như mình muốn để chắc chắc thì các bác bỏ qua không đánh các bác nhá đó không có cua máy lại rung này rung lại tiếp tục có cua tiếp này đó có cua hẳn hai cua luôn chính xác chưa ạ em test tiếng cuối cùng cho các bác máy không rung không dung mình lại bỏ qua cho nó chắc đó không dung không có cua chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác thấy cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này nó như nào ạ các bác muốn để em muốn để cho các bác khẳng định cái độ hiệu quả của nó các bác cứ liên kết với bạn zalo với em bên em sẽ tư vấn test hàng cho các bác